Mến chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn một cái ứng dụng làm video để đăng lên YouTube hoặc là Facebook. Này là một ứng dụng đó là KineMaster. KineMaster. Mình xài Android, mình vô CH Play. Đây mình search chữ KineMaster. Đây mình đã mình đã cài đặt rồi, mình không cài đặt nữa. Mình sẽ chỉ dời. Đây, một cái ứng dụng này nó có cái hiệu chữ K màu đỏ thì mình nhấp nó vào rồi khi mình cài về xong là nó có một bảng như vậy một bảng như vậy khi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái video nó làm cái ờ, cái này mình sẽ giới thiệu cho các bạn trước đây là à, mở cái chuột mình chỉ đây là cái nhân nhân nhận dự án còn bên đây là cái tạo mới rồi cái mẹo trên đây các bạn sẽ tự tìm kiếm nha mình chỉ các bạn có tạo video khi mình tải về xong đó là mình cài đặt cái tab gì trong cái tab này nó có cái tỷ lệ màn hình một cái màn hình dành cho điện thoại một cái màn hình dành cho cái uh, tivi cái màn hình, màn hình điện thoại là 916 điện thoại đứng rồi ngoài ngang là 16.9 còn cái Instagram là 4.3 gì đó rồi mình thường xuyên thử sử dụng là cái 16.9 ờ, đó mình bấm nút tiếp theo cái này giao diện tiếng việt rất là dễ sử dụng đó các bạn sau đó mình vô một cái tab ban đầu là nó như vậy nè nó có 5 cái tab như vậy tab đầu tiên là cái đa phương tiện mình vô đa phương tiện mới nó hiện ra cái tab kia đa phương tiện đa phương tiện rồi mình nhập cái video ờ, mới vô đây mình có một cái video quay là hay 39 giây gì nè đó một cái video ngồi dài quá rồi mình đã kiếm mình ngắn thôi mình kiếm cái 22 giây thôi đây một video 22 giây sau đó là mình nó hiện lên một cái tab gì. rồi mình có thể thêm hình ảnh vào rồi mình cắt ngắn thôi các cái này đây cái này mình thêm một cái hình ảnh một cái hình ảnh của anh này đi xong thế gì đây là cái tab đầu tiên đừng đã phương tiện còn cái tab thứ hai đó là cái tab lớp mình sẽ sẽ hướng dẫn cho các bạn rất là kỹ để các bạn dễ hiểu một cái tab lớp đây là một có một cái đã phương tiện thứ hai là hiệu ứng thứ ba là dán nhãn thứ tư là văn bản thứ sáu là viết bằng tay viết chữ viết, viết chữ bằng tay bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tab trước à, bây giờ cái tab trước cái tab đã phương tiện trước cái tab này dành để gắn cái logo đây mình có một cái logo mình sẽ chèn vô đây mình để góc bên trên đây đó tab thứ hai là mình có thể truyền video làm cái logo động hình động á rồi mình lấy cái tab nào ngắn ngắn đi nó dài quá chỉ demo thôi cái tab này đi ừ mình zoom cho nó nhỏ lại mình làm bên đây đó là cái tab thứ hai cái uh, lớp thứ hai lớp thứ ba đó là hiệu ứng cái hiệu ứng cơ bản này mình chỉ trao download một cái thôi là hình mờ sau lưng mình đừng cho người ta thấy nè mình zoom cho nó là nhỏ lại đây mình che cái phần này đi đây là cái tab lớp làm cái mờ đi cái chỗ nào mình một không bố cho người ta xem đó. mình chỉ demo cho các bạn thôi nha đây thứ ba lớp thứ ba lớp thứ tư lớp thứ tư là cái lớp dán nhãn dán nhãn mình kiếm một cái nhãn nào đó phù hợp với mình mình thích mình sẽ kiếm một cái nhãn nào đó Video này hơi dài nha các bạn, cố gắng xem mà làm từ từ thôi. Làm từ từ các bạn sẽ làm được, làm chuyên nghiệp luôn đó. Cái video này cũng dễ, làm cái này được là làm chuyên nghiệp luôn đó. Rồi, nên làm cái làm cái tab này đi, mình thích cái màu xanh. Mình thích vô màu xanh. Nó hơi lớn quá rồi làm nhỏ chút. Làm bên đây. bốn 4 đó, 4 tab. Thấy chưa? Rồi, cái lớp thứ tư thứ năm một hai ba bốn gấp lớp lớp thứ bốn rồi văn bản mình đặt cái tên mình luôn nha đó mình để giới thiệu đó mình làm từ từ cho các bạn xem rất là dễ rồi cái văn bản này mình kéo vô đây cho nó sáng chữ lên này mình chỉ demo cho các bạn thôi nha rồi mình ok dính đây tên của mình đây rồi cái lớp thứ ba cái này thứ năm cái này không cần giải thích đâu các bạn đã hiểu rồi rồi cái phần dưới là cái tab menu thứ ba là cái tab này ghi ghi tiếng của mình bây giờ mình không có ghi đâu mình chỉ demo cho các bạn rồi thứ sáu là âm thanh đây là âm thanh rất nhiều âm thanh đây rất là nhiều âm thanh rồi mình tiến vào tay cái bạn cái tiếng cười mình vô đây đi cho nó gọn cộng tiếng cười nè rồi ok mình ok rồi đó rồi cái tiếp là cái tab nằm ở giữa đây là cái tab quay camera bằng điện thoại hoặc là cái gì đó mình chèn mình mình quay cái này máy ảnh của mình điện thoại nè còn bên đây là máy quay phim mình bấm vô tạo nó quay mình không có quay mình có clip sẵn rồi rồi mình không có quay mình trở về cái tab trở lại rồi đó cái năm cái tab này là mình giới thiệu cho các bạn xem rồi đó rồi tab thứ tư à, tab uh, menu thứ hai đây là cái uh, cái trong cái trang chủ mình tải về giờ mình tải một cái cho các bạn xem rồi mình tải cái nào nó nhanh nhanh để cho các bạn thêm ở cái này đi đó mình tải xuống nha cái đó giống như là cái dữ liệu mình tải về dành để cài đặt á. đã à, tải xong trong đây nó có cái nhiều ha mình muốn tải cái nào mình tải neo fx và cái này hình trái tim cái dưới nó nhiều rất là nhiều cái phông chữ nhiều lắm rồi mình chỉ để mua thôi xong rồi cái menu thứ tư ở à, đúng rồi menu thứ ba bên đây là mình bấm này là lãnh play à. rồi cái à, hình mũi tên à, lên trên đây là cái menu thứ tư menu nhé không phải cái tab này, menu rồi mình đẩy lên trên để là nó xuất hình ảnh nó xuất hình ảnh nó có nhiều uh, kích cỡ độ phân giải nhân 7 720p hoặc là 1080 thường thường là mình xuất 1080 đây là mình xuất dự án vậy là xong mình đang xuất dự án đó đợi một chút tại vì nó đang xuất vừa ghi vừa mình ghi hình âm thanh giờ mình xuất vậy tại vì nó rất là nặng nó hơi lâu một chút nếu làm ở ngoài mình không cứ ghi vậy làm nó nhanh tại vì mình vừa uh, quay màn hình vừa làm thì nó hơi chậm một chút các bạn thông cảm rồi khi mình xích xong đây là cái phần ờ, thành quả của mình đã làm được đây đây mình play nó đây các bạn đã xem đó mình mở gì lên rồi rồi mình đã làm xong đó các bạn clip video đó mình làm cả mình đã làm xong uh, mình đã ờ, chia sẻ cho các bạn mong các bạn ờ, hỗ trợ mình giống như bấm like subscribe chia sẻ hoặc là ờ, đăng ký kênh hoặc là nhấn nút chuông để theo dõi clip video sau nếu các bạn thắc mắc gì các bạn có thể comment trong cái bình luận của youtube mình sẽ giải thích cho các bạn hoặc là trực tiếp gửi video hướng dẫn cho các bạn tận tình luôn rồi video video là từ bên đây là em xin kết thúc rồi à, các bạn à, sẽ làm được mong các bạn sẽ làm được bye bye chúc các bạn làm thành công nhé